câu tạm biệt em nói trên môi anh biết đây là đêm cuối bên nhau mà thôi nhìn lại từng khoảnh khắc từng tồn tại ta từng khờ dài mắt em nhòa đi mascara em trách anh không đi đến dù vạn ngày cũng chẳng để lại gì tim mình thầm thì mình còn lại gì ngoài cuộc gọi hai giờ đêm mình còn lại gì ngoài ngày dường như dài thêm nụ cười mà ta vô tình bỏ lại trên môi em sớm mai giờ xa quá phải từ hôm nào lại một ngày trôi đi về mây ngàn em đi cùng đêm tàn mà sương khói câu tạm biệt em nói trên môi anh biết đây là đêm cuối ta say mà thôi nhìn lại từng khoảnh khắc từng tồn tại cả từng khờ dài mắt em nhòa đi mascara trách anh không đi đến nơi gọi là nhà Dù vạn người cũng chẳng để lại gì Tim mình thầm thì Mình còn lại gì ngoài cuộc gọi hai giờ đêm Mình còn lại gì ngoài ngày dường như dài thêm Nụ cười mà ta vô tình bỏ lại Trên môi em sớm mơ phai từ hôm nào lại một ngày trôi đi về mấy ngàn em đi hai giờ đêm Mình còn lại gì ngoài ngày dường như dài thêm Nụ cười mà ta vô tình bỏ lại Trên môi em sớm mai Giờ xa quá. Mình còn lại gì ngoài ngàn lời yêu đã trao Mình còn lại gì ngoài tình đã vơi từ hôm nào Lại một ngày trôi đi về mình trên môi anh biết đây là đêm cuối ta say mà thôi nhìn lại từng khoảnh khắc từng tồn tại ta từng khờ sai